hiện tại thì cũng đã rất là ờ, buổi chiều đấy các anh chị ạ đó thì ờ, do là trời mưa nên là Giang cũng chưa thể là chở được cái vật liệu lên để làm cái con đường mang tên tấm lòng vàng và Giang cũng nhận được rất là nhiều sự comment của các bạn anh chị khán giả là hỏi vì sao mà Giang lại đặt tên con đường là tấm lòng vàng thực sự đó là cái con đường mà tâm huyết của bản thân Giang là cũng như là quý mạnh thường quân như khán giả cái người mà đã ủng hộ cái con đường đó để xây thành con đường đó đó là tấm lòng vòng người ủng hộ bằng cái tâm và cũng rất là nhiều các bạn anh chị là comment ở phía dưới cho Giang tại sao không xây nhà kêu gọi đấy không như kênh khác thì đối với bản thân Giang mà nghĩ này các bạn anh chị là Giang quan điểm của Giang là nhà nào đáng được hưởng được xây thì Giang sẽ xây còn không thì Giang không xây chỉ kêu gọi giúp là cái tiền hỗ trợ là nuôi con bò hay mua con vật gì đó để nuôi để phát triển kinh tế đầu tiên là tạo dựng kinh tế sau đó xây nhà thì có nhiều kênh là người ta hay kêu gọi xây nhà để có thể là người ta câu view câu tiền hoặc là người ta trục lợi bản thân nhưng giang là muốn cộng đồng hãy đoàn kết nhau hoặc là mình đi làm văn nhà này hoặc vị trí này mà ví dụ nhà chủ nhà này có thể là ủng hộ đất hay không để làm con đường ủng hộ đất hay không đừng đòi tiền nếu đòi tiền thì mình không làm lúc đấy là mình lại lợi dụng mạnh thường quân để uh, xin tiền hoặc như thế này nó rất là khó khăn đấy nên là bản thân giang là không muốn xây nhà xây cửa ở vị trí đó là như thế để, uh, ờ, nói với các bạn anh chị biết thì thời gian này mưa bão thì mình không không ấy được thì uh, giang có ghi hình một đoạn clip với cô sáng nay là đi vào hai cháu một cô là cháu phà ô oh, hai con đi đâu đây <laughs> Ủa xin gái nhỉ Ý xin gái đây Ý giời <laughs> Ôi giời thì, dạ, Sáng nay thì uh, Giang có ghi hình một cái đoạn clip Mà quay hoàn cảnh gia đình của anh uh, Của em cha Là đang nuôi là hai cháu mồ côi là Của người anh trai ruột đấy Thì Giang có nhận được cái, cái tin vui là của chú Điền Vũ Đấy Gửi tặng à, Cho hai cháu ở cái quỹ của Giang đó Để làm một cái chuồng lợn Theo như mong muốn của em Và nuôi hai con lợn thì hôm nay là Giang lên để báo cái tin vui cho gia đình là biết như vậy để mai đấy gia đình là có vận chuyển được không và tự xây hoặc là nhờ anh em để xây ấy các vâng, anh chị nhá thì hôm nay là đi cùng Giang là có cô của của, của Giang đây không biết là anh có ở nhà không hiện tại giờ tối ơi ừ. À? Ờ, chào, chào em nhá vâng, đang làm gì đây đang ăn ổi à ổn hơn ồ <laughs> quá hôm nay anh lên với cô thì ờ, bảo gia đình có có cháu còn ở đây không cái cháu phà ấy ừ. gọi gọi ra đây đi gọi ra đây cho nó sáng ừ. đi mấy cháu này xinh gái nhỉ vừa đi học về à hả các con vừa đi học về à học năm nay học lớp mấy rồi hả con lớp học lớp 4 là năm nay là à, mới lớp 4 là mấy tuổi nhỉ 10 tuổi nhỉ Ồ, ờ, thế có con học ở xã à? Nói đi. À đấy á? Ồ. Ờ. Nói chuyện đi. Cháu là học ở xã rất là xa. Đúng rồi. Ở ờ, về đây chơi anh được. Nhờ. Thế nói chuyện chơi nói chuyện với chú, hôm nào nhà nhà nhà các cháu các con ở đâu ở trên này à? Hôm nào chú lên thăm. Này, dưới này. Ừ, thế là các con ở nhà dưới này. Ồ. Oh. Thế à? Thế học ở xã là hôm nay cuối tuần thứ bảy chủ nhật về nhỉ? Ồ về thăm bố mẹ Cháu nào cũng xinh gái Có học bằng có bằng khen không? Học sinh tiên tiến này, học sinh giỏi này Có Không có à? Ồ có thì à, chú cho thưởng Mỗi người 50 à, nghìn Có 50 nghìn nhá Nếu ai học giỏi Đây thì à, hôm nay thì Chúng anh chị là Mình cũng động viên các cháu nói chuyện một chút thôi Thì anh lên với cô của anh ấy Lên thì báo cho em biết là cái tin là hôm nay tài là có chú Điền Vũ ở ờ, cái quý mồ côi của anh là ủng hộ cho em là làm cái uh, chuồng lợn vâng. xây chuồng lợn và bắt hai con lợn vâng. đấy là có chú Điền Vũ ở bên Mỹ nhá vâng. ừ đấy để báo cho cho cho cháu cháu pha đây cháu pha đây đây là hai chị em đây đúng không đúng rồi ô đây về rồi à ô đây về rồi à cả hai chị em về rồi à ô về đây chú bảo à. về đây chú bảo đây là hai chị em này đây chị đúng không ô oh, oh, chị gái chị gái của pha ô oh, ô oh. đây đứng hai đây con đứng với chú ô oh. thế là đây là nu đúng không ồ thế con năm nay bao nhiêu tuổi con nói đi nói ham à luôn mà phải chơi à, thì đúng là thì chơi sung đấy hả con này bao, nhiêu tuổi nu ấy năm nay là à, học lớp sáu không không không không để để lừa để nu nói chuyện thì nu nâng ngại con năm nay bao nhiêu tuổi rồi không nói được tiếng kinh à 12 tuổi một trăm phần trăm không nói được kinh à anh à, em. nó biết ừ. nói mà nói sao không, không nói không có ngại đâu chú có có ăn thịt đâu tôi hỏi là con năm nay con bao nhiêu tuổi 12 tuổi à con 12 tuổi thì con năm nay học lớp mấy Học lớp 6 Học lớp 6 à? Ồ, thế con có học được không? Học bình thường hay là có học giỏi không? Học bình thường Học bình thường à? Ồ, con nói to lên một chút Thế từ lúc mà bố mất ấy, xong là con có buồn không? Có À, thế là mẹ bỏ đi thì mẹ có nhớ con không hay là con có nhớ mẹ không? Chắc nhớ mẹ lắm nhỉ? Ồ, thế mẹ có về thăm con không? Mẹ cứ bỏ thế nên hai con có buồn không? Ở, ở với chú có buồn không? Thế sau này các con là có có muốn đi học không? Có. À, thế là hai con là hai chị em là cố gắng động viên học nhá. Dạ. Ừ, hôm nay giờ chú lên thông báo với là là chú của con, ngày mai là chú sẽ làm cái uh, chuồng lợn cho hai con và mua hai con lợn cho hai con là chú Điền Vũ ở bên Mỹ gửi tặng cho hai con là một côi ấy để cho chú là nuôi sau này con lợn thì nó sẽ là cái tiền quỹ của các con dạ. ờ, sau này các con lớn lên có tiền trang trải để đi học ấy đấy là chú Điền Vũ nhá